Xin chào anh em à, Tiếp tục quay trở lại với công nghệ về bảy lá bịp Tôi xin giới thiệu với anh em một cái sản phẩm có thể hỗ trợ anh em chơi bài lá hiệu quả mà cách dùng rất đơn giản đó là sản phẩm áo đổi bài cái sản phẩm này anh em đi chơi anh em không cần phải lùa bài vào nữa đó. thì à, anh em đi dùng toàn bộ bài thanh chín thì à, cách chơi nó rất đơn giản thôi anh em vào sân chơi anh em tháo bài tôi tất cả bài nặng được anh em nhé ví dụ là chơi ba cây anh em lên bài anh em thấy điểm số mình thấp như bán này hai điểm bài hai điểm bài anh em thấy điểm số thấp rồi anh em bỏ bài nếu mà theo kinh nghiệm hai lá bài chơi ba cây thì anh em nên chọn cây bé đừng chống cái to cái to lúc anh em đổi bài đổi ra mình sẽ sang bán bài khác mình sẽ khó cong điểm hơn đúng không cho cái bé bé này mình giấu đi Đấy. bây giờ ta lên bài sau này như con bài này 7 điểm bài em được cây ba sang cây năm và ta đấu để có 9 điểm bài Đấy. rất đơn giản đúng không ạ rất là nhanh luôn chúng ta cái ba trong người rồi đây đang tám điểm bài chúng ta thấy điểm số nó nếu mà muốn 10 điểm em được cái ba sang cái át này để có 10 điểm này đấy thì 8 điểm thì 10 điểm rất đơn giản thôi cái công nghệ này áp dụng cho anh em chơi liêng chơi bạc cây và chơi bạch cào rất hiệu quả bài nào cũng được em nhé bài điểm bài này đổi cái chín là cái át để chín điểm bài này Đấy. rất nhanh chỉ cần một tích tắc thôi anh em đã biến đổi ván bài điểm số thấp thành điểm số cao và cơ hội chiến thắng anh em trong con bài đó cao hơn rất nhiều đây chúng ta đã có một điểm bài đúng không một điểm bài chúng ta đã thua đổi cây 2 sang cây 9 thì tự nhiên anh em đã có 7 điểm bài 8 điểm bài Đấy. từ một điểm mà anh em đã biến thành 8 điểm bài thì hội anh em chỉ thắng cao hơn rất nhiều đúng không ạ đây là áo đổi bài dùng một binh tiểu anh em ra bất kể cửa hàng nào cũng thể mua được những cục binh tiểu đó Đấy, và đi chơi đặc biệt là dịp cuối năm này công việc đám xá liên hoan rất nhiều anh em sử dụng những công nghệ này để chơi bài rất thuận lợi luôn có những sân chơi anh em có thể dùng bằng kính áp tròng có sân chơi anh em dùng máy đánh bài nhưng có những sân chơi anh em nên dùng áo đổi bài này Đấy, không phải sân chơi nào anh em cũng phải dùng máy đánh bài hoặc là dùng đến kính áp tròng tôi đảm bảo với anh em rằng cuối năm này công việc nhiều đám xá nhiều và rượu chè rất nhiều đúng không ạ trong lúc lúc nhuộm nhoạng anh em có thể à, sử dụng cái công nghệ này để chơi rất hiệu quả luôn mà không áp hiện ra được vừa rồi chúng ta lên hai điểm bài bây giờ có 6 điểm bài đúng không rất nhanh tôi đảm bảo với anh em rằng cái áo này ấy, nó không hề có cái tiếng kêu hay là nó bị rắt ra bài vì đã được cải tiến về máy móc cũng như là cải tiến về hình thức của cái áo nó giúp anh em trao đổi nhanh hơn thuận lợi hơn và bà êm Đấy. chúng ta có 8 điểm 8 điểm bài rồi chúng ta có cái 8 trung trong nó không đủ nữa đây Đấy. 8 4 5 tặng 7 điểm bài đổi cái 5 thành 8 10 điểm rất nhanh đúng không anh em nào có nhu cầu về cái áo đổi bài này thì hệ tôi có số điện thoại trên hình hàng bảo hành cho em một năm kể từ khi nhận hàng chúng tôi có cơ sở bán hàng ở bến xe mỹ đình thành phố hà nội và bến xe miền đông thành phố hồ chí minh anh em có thể lên tận nơi để thử hàng để kiểm tra hàng anh em ở xa tôi sẽ gửi hàng cho anh em đây 456 5 điểm bài chúng ta có thể đổi cây 4 ờ, cây 5 bờ dấu để thành 6 điểm bài ngoài công nghệ auto bài ra thì cơ sở còn có nhiều sản phẩm khác nữa hỗ trợ anh em chơi bài lá nói riêng và công nghệ cờ bịp nói chung anh em nào có nhu cầu về cái sản phẩm cò bịp thì sẽ tôi có số điện thoại trong hình xin chào anh em